Xin à, chào tất cả anh em Video này tôi muốn chia sẻ cho anh em Thứ nhất đó chính là cái bộ hột tài xỉu Thứ hai nữa là chia sẻ cho anh em cái mẹ anh em đi à, lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng đó thì à, như anh em cũng đã biết rồi anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết đang lắc bình thường mà anh em rơi vào những cái thế hột tài xỉu khó những thế hột tài xỉu khó ở đây đó chính là cái những thế hột mà mặc định của nó hay là những cái thế hột mà anh em hoàn toàn anh em không thể cho lên hoặc là cho xuống được Đấy, đó chính là cái cái cái cái đó chính là cái um, thế hột tài xỉu khó nhá khi mà anh em uh, đã lắc được những thế hột tài xỉu khó rồi thì là anh em còn tự tin anh em uh, lắc tài xỉu thì anh em có thể là thành chiến thắng còn anh em nào mà chưa lắc được những cái thế hột tài xỉu khó đấy, đấy như ý muốn của anh em thì là anh em sẽ chắc chắn rằng anh em sẽ rất là khó thắng được ở cái sân chơi đấy thì uh, những cái thế hột tài xỉu anh em đã biết rồi khi mà anh em lắc được không sao cả nhưng mà nếu mà anh em mà lắc thua hay là anh em lắc không được như ý thì những cái chén đó những cái chén đó anh em uh, sẽ mất rất là nhiều Đấy. thì uh, thầy thợ ở ngoài hay là bất cứ những ai mà đánh có kinh nghiệm rồi thì là người ta chỉ đợi đến những cái chén thế như vậy người ta đánh thì là anh em rất là khó anh em có thể trụ lại được của cái cái cái dòng sới đấy anh em nhé đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em này nhé Đấy, cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột tài xỉu hay Đấy, vì lý do vì sao nó gọi là hay thì là anh em xem hết cái video này đi anh em sẽ thấy được cái hay của nó thì cái bộ hột tài xỉu hay này thứ nhất là hoàn toàn không tan đây bao cho anh em trẻ hột luôn nhé gửi cho anh em nam châm rồi dọi đèn Đây. trời ơi luôn anh em Đây. rất là trong Đây. cực kỳ trong luôn đó ok thử tăng tích cũng đã xong đấy thì à, tôi sẽ giới thiệu cho anh em qua về bộ hột này bộ hột này bộ hột hay tên nó là bộ hột tài xỉu hay thứ hai nữa là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan bộ hột này hoàn toàn không tan và thứ hai nữa là anh em có thể là lắc tài lắc xỉu đi theo ý muốn của anh em hay là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được của cái bộ hột này nó được 80 phần trăm cho anh em Đấy, đi đều tỷ lệ bão cao rất là phù hợp cho anh em nào làm tay cái nhé còn một cái điều rất là quan trọng nữa đó chính là cái bộ hột tài xỉu này nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó những cái thế hột tài xỉu khó ở đây là gì tôi ví dụ cho anh em nó như thế hột tài xỉu 445 chẳng hạn cái thế hột tài xỉu 445 này nó là cái thế hột tài xỉu khó khi mà anh em lắc anh em chưa biết cái cách lắc của cái thiếu hụt tài chịu khó này thì là anh em sẽ lắc cái chén này nó sẽ lên tài cho anh em à nó sẽ xuống xỉu cho anh em cái chén này bắt buộc là anh em phải giúp được tài nhé đây thử cho anh em tôi lắc bình thường nhé 90 phần trăm đứng ở tài đứng ở tài đứng ở tài đây, còn à, đây còn nếu mà anh em mà lắc với cái bộ hột tài xỉu khác 445 anh em lắc cái bộ hột tài xỉu khác thì 80 phần trăm đến 90 phần trăm là nó sẽ xuống xỉu cho anh em đấy anh em ừ, thế tôi nói chuyện chưa 90 phần trăm nhé hoặc là như thế 554 này chẳng hạn 445 và 554 anh em lắc bình thường xỉu đúng không ạ đó thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu hai bộ hột tài xỉu hai này anh em đi lắc thì những cái thế hột như vừa rồi 554 này hay là 445 này anh em cũng lắc như cái bộ hột tài xỉu vừa rồi tôi đưa vào nó sẽ là chén tài 80 phần trăm nó là chén tài anh em thấy không và tiếp theo đó chính là cái thế hột 5 5 4 đó cái thế hột này tôi cũng đã vừa test cái bộ hột tài xỉu 12 ly mà tôi vừa mới cho vào nó rơi xuống chén xỉu nhá thì cái bộ hột này thì sao nào anh em thử lắc này nó sẽ tiếp tục vẫn đứng ở tải ba bốn năm anh em thấy không rất là hiệu quả cho anh em Đó. đây chính là cái bộ hột tài xỉu hay phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó nhé thì còn cái cách lắc của bộ tài xỉu này nó như nào anh em lắc bình thường nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu nó cho anh em chén tài chén xỉu rất là hiệu quả rồi đúng một chén tài Đấy, xỉu xỉu tài đó xỉu Đấy, đứng vào một chén tài xỉu đấy chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em nhưng anh em đi lắc cái thì anh em nên sử dụng cho mình cái bộ hột tài xỉu như thế này để cho anh em đi lắc tài xỉu nó không bị tâm lý về những cái thế hột tài xỉu khó nó khi mà những cái thế hột tài xỉu khó nó lên mà anh em mất bình tĩnh anh em à, đi lắc thì nó sẽ không mang lại hiệu quả cho anh em nhé Đấy, thì à, video này tôi ờ, video này tôi làm video là hết rồi chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này tài xỉu này anh em đi lắc cái thì là anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé chào anh em